<laughs> trời đất ơi cái mặt kìa nè chị vẫn cầm trong người nè trời đất ơi bị trơn mà không biết luôn ngốc ngốc à ngốc ngốc ngốc nè à, ui cha đúng ra mới đây mà sắp gọi là chiều rồi mưa có đói gì không ừ? đói không đói không ừ? đói không nè đói hả Ai, được rồi à bây giờ mưa em ở nhà trong nhà nha bây giờ chị sim sẽ đi ra siêu thị mua thịt cho em ăn nha được không ừ? à ok ok ok đừng nói nha <laughs> na na na na na rồi ok ok rồi mà nhớ ở nhà ngoan nha và đặc biệt nhớ rằng không được đi theo người lạ nhớ nha uhm, ok ngoan lắm rồi bây chị sim đi mua đây nha na na na na na Wow, ta là mã sỏi đây, quay sổ tao. Wow. Ủa, gì kỳ vậy? Sao ma sỏi mà ai sợ vậy? Gì kỳ vậy? Không ai vậy? Trời ơi, làm đâu cả cổ à hmm. Không được rồi Bây giờ phải tìm cách Tìm một ai đó gọi là mình dọa cho người ta sợ Còn người ta biết mình là ma sói hmm, Hợp lý Bây giờ biết tìm đâu đây ta À cái làng Được lắm Vô đây dọa là Bả chảy xỉ ngầu luôn Vô Ta là ma sói đây à, có ai sợ không yeah. Dạ. wow, ta là ba sói đây có ai sợ ta không wow. ai gì ta con con gì vậy nhưng mà ta không quan tâm vì ta sẽ tới hù dọa nó thế là ta còn sợ ta thôi ta là mọi sói đây wow. có sợ ta không wow. ủa Ừ, ông sợ ta hả? Ta là ba sói đó, ông cũng kìa, à? ta là con sói đó Lão tuyết, một con cún như ngươi mà dám xem tường mà sói ta đi sao? Thật là đáng thất vọng Được rồi, được rồi Ta sẽ bắt cóc ngươi về để ngươi biết sức mạnh của ba sói là như thế nào Không có nói nhiều nữa, bây giờ ta bắt cóc ngươi nè sợ chưa cái sợ ta chưa rồi ta bắt cóc này mẹ nè sợ ta chưa ta là bà sói đây <laughs> ok rồi vô mốt ơi ông đã sẵn sàng chưa nào sẵn sàng chưa sẵn sàng chưa thầm thôi làm làm tò mò vậy trời ơi tò mò đúng không bình tĩnh cứ bình tĩnh bây giờ tôi sẽ cho ông biết một món quà mà tôi với sammy đã rất là cố gắng để có thể tặng cho ông này nha ông xem nha chị bị nè dạ. đếm một hai ba dạ. Đếm một hai ba quay mặt lại nha Ok như vậy nè một hai Từ từ để tôi đếm ông nội Ai cho ông đếm Ok một hai ba Quay mặt lại Tên tên tên Ủa cái này nhà tôi hả Đúng rồi Đây chính là nhà của ông đó Đẹp chưa <laughs> Ủa trời ơi luôn đây là một ngôi nhà giữa màu cam và màu xanh mà tôi với Sammy đã xây trong đó ông coi thấy không ghế cũng màu xanh nè đó giường ngủ cũng màu xanh nè đẹp quá đẹp đúng không đẹp đúng không đây là nhìn nè mái nhà cũng màu xanh nè đó kết hợp với màu cam đúng màu cam luôn à, hả cái màu đen hả à cái màu đen nè cái màu đen này người ta người ta xây người ta để quên đó ok đập ra ra à quên nữa ra ngoài đây cho hết ra ngoài đây để tôi cho ông coi đây nè ở trước nhà tôi còn xây một cái tượng của ông đó thấy không à, một cái tượng vô mod à. <laughs> vua quốc vô mod rồi vua vô mod rồi lá cờ vô mod đúng rồi trời ơi tự nhiên vô mod từ hành tinh vô mod xuống ngay vô mod là người bình thường cho hành tinh vô mod tiên xuống dưới đây xong cái được xây tượng xây nhà cho luôn đấy tại vì á tôi á là là tôi tôi tôi thấy á là ông á ông ở trong làng heo team cũng lâu rồi rồi mà ông chưa có nhà chính vì như vậy cho nên hôm nay tôi và sammy đã quyết định tặng trong ngôi nhà này thấy thích không đúng rồi đẹp chưa hơi bị mệt đúng không xây nhà thì mệt lắm thích không thích không thích chứ thích chứ trời vậy sao không thích được trời ơi thích đúng không rồi ok vậy thì từ nay Vô mốt sẽ có cái ngôi nhà ở chỗ này nha bạn nha chỗ này sẽ là nhà của Vô mốt nha bạn đấy <laughs> quá đẹp luôn à, à, à, trời đất ơi Ủa em đâu rồi ủa gì vậy ủa phong cận sammy ui ui hai người hai người hai, hai người có thấy bé mưa của tôi ở đâu không vậy hả ủa bé mưa sao Ủa tự nhiên sao? sao tự nhiên hôm nay Simmy đi kiếm bé mưa bình thường rồi tôi thấy bé mưa nó hay hay ở nhà Sim mà đúng rồi hôm nay tôi bảo mưa ở nhà canh quán giúp chị nha xong tôi ra ngoài tôi mua thức ăn cho bé mưa xong tôi quay lại bé mưa mất tiêu luôn trời ơi sao bị bắt nó nó bắt đi rồi à, sao? cái gì xe bắt chó sao trời ơi chết rồi như vậy là bé mưa sẽ bị xe bắt chó bắt đi sau đó bán cho tiệm thịt chó là sẽ làm món thịt cây bảy món á trời ơi ông này khùng hả trời ơi kiểu này làm cho sim sợ không ờ, chắc không phải đâu sim chắc là bé mưa đi lạc thôi á trời ơi ông này kỳ cục dạ, ghê luôn à không được không phải bé mưa không bao giờ đi lạc cả bởi vì bé mưa là một gọi là bé cuốn rất là gì ta chăm chỉ và lúc nào cũng nghe lời túi cho tôi bảo ở nhà là ở nhà không bao giờ gọi là ờ, gì ta đi lạc được đâu hey ừ, bé mưa không bao giờ đi lạc á à, tôi thì tôi không nghĩ vậy đâu tại vì bình thường á ừ, chó mèo á rất là hay đi lạc luôn dù bé mưa nó có thông minh đến cỡ nào thì nói chung là nó cũng chỉ là một bé cuốn thôi thì nó vẫn sẽ có ngày đi lạc cho nên á ừ, thôi được rồi đã như vậy thì à. tôi sẽ cùng với Yomot và cùng với Sammy sẽ giúp bà đi kiếm bé, đi kiếm bé mưa được không? Ờ à, đúng rồi vậy ờ, ông với mốt với sao sẽ giúp tôi kiếm bé mưa hả đúng rồi nha. bọn mình là bạn bè tốt mà nhiều nha ok à mà khoan mốt đây có sữa không cho tôi xin tí sữa sáng giờ xây nhà của ông xong mệt quá ok cảm ơn cảm ơn cho ly đó cho cho hộp với tôi cùng khác quá trời nè ờ, đó cảm ơn cảm ơn cảm ơn ok uống uống uống sữa mốt cho đi rồi bọn mình đi kiếm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm quá ngon luôn ok thôi bây giờ mình đi kiếm đi ừ tôi à tôi nghĩ rằng á là bé mưa á ừ, thường thường thì mưa hả mưa nó sẽ là một à, con cuốn thì tất nhiên là nó cũng sẽ rất là hay kiểu như là à, bị dụ dỗ bởi thức ăn chính vì như vậy chúng ta sẽ đi đến những cái nơi nào mà có đồ ăn mà có đồ ăn thì tất nhiên là nơi nào là nhà của tôi chợ nhà của tôi lúc nào chẳng có đồ ăn qua đây qua đây qua nhà tôi qua nhà tôi là nhà không được à, đi đi vòng vòng đi đi vòng vòng nhà tôi kiếm thôi Ủa, trong nhà tôi không có bé mưa rồi Sim ơi Nhà tôi trống không rồi, nhà tôi còn chưa trang trí nè Trời ơi, nhà ông Trời ơi, vậy sao vậy Ủa, nếu như mà không có trong nhà mình Thì mình nghĩ là chắc là sẽ là Ở nhà Sam, đúng không, qua nhà Sam gì à. vậy ông nội ơi nhà tôi tôi quên mua đồ ăn không có đồ ăn đâu tôi hôm nay đi không đi chợ Ủa, vậy hả? ừ. để mình suy nghĩ coi nhà sam không có mà nhà của mình cũng không có vậy thì bé mưa đã đi đâu ta Hả? suy nghĩ suy nghĩ em suy đâu nghĩ, rồi suy nghĩ. Ê, ừ đúng rồi sim tôi nói bà nghe nè hay là bây giờ á bọn mình đi qua bên gọi là đồn công an á mình nói với mấy chú công an à mấy chú ơi nhà con bị ờ, một chú cuốn thất lạc thì mấy chú sẽ sẽ sẽ giúp mình kiếm á mấy chú công an tốt bụng lắm cũng hay nè ờ ha tại sao mình không nghĩ cách đấy nhờ ờ đúng rồi đi đi đi đi trời đi cái gì chứ việc gì khó cứ nhờ mấy chú công an hiểu không mấy chú công an rất là tốt bụng mấy sẽ giúp đỡ bọn mình ơi ờ, mấy chú có thấy bé cuốn của con không hả mấy đây, chú đây vô đây vô đây vô đây nè ủa khoan từ từ mọi người ơi mọi người ơi bên đây có gì nè ủa, ủa? buổi gì đây Ủa, Ủa tôi không biết nữa Tự nhiên hay không ở gần đồn công an có cái cổng gì vậy ta Ủa cánh cổng này là cổng gì đây Hả? Từ để mình mình xem mới coi Đất ơi cái cổng này nhìn kỳ lạ ta Nhưng mà là nó có màu cam với màu xanh của Yomot nè Ê Yomot cổng này cổng của ông hả Ủa gì giờ cổng tôi trời Tính ra tôi không biết cái cổng là gì luôn á Ủa gì kỳ vậy ta Sao tự nhiên lại có cánh cổng ở đây ta ừ, có khi nào có khi nào bé mưa nhìn thấy cái cổng này lạ quá xong bé mưa đi vô cái cổng này cái đầu bị kẹt ở trong đó không ta có khi nào vậy không xem? à, Ủa vậy luôn à Ủa sao? cái cổng này sao mà đi được nó to vậy sao đi qua được Ồ ờ, tôi có không biết rồi nhưng mà Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là sẽ qua được á Ơ Yomot bây giờ nè ông thử đi qua cái cổng này coi coi bên trong có gì không Tại vì ông là người đến từ hành tinh Yomot Cho nên tôi nghĩ rằng là ông sẽ vào được á Vô thử đi Tôi vô chưa Ờ vô đây Ui vô được không Yomot ống vô được mọi người lên đây à trời ơi thì ra cái cổng này vô được đó thấy chưa vậy là mình đã đoán đúng rồi bạn ơi chắc chắn là bé mưa đã đi lạc vào trong cái cổng này rồi thôi được rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào trong cái cổng này để đi kiếm bé mưa thôi à mọi người đi nha ừ. ok let's go giải cứu bé mưa thôi nào let's go hay da yeah. Ôi, trời ơi cha cha Ủa? Ủa chỗ này là chỗ nào vậy ta Hả? Thì ra đằng sau lưng cánh cổng là một căn phòng bằng đá bạn ơi Trời căn phòng to quá à Wow, wow. Đẹp dễ sợ luôn á Tôi thấy giỏi vậy mà làm tôi làm mà đẹp không tôi thấy đẹp mà tôi thấy đẹp mà tại à, tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái bức tường nào mà nhìn nó nó phẳng phiêu, nhìn nó đẹp đến như thế này ôi ủa mà khoan chỗ này là chỗ nào vậy đâu để mình xem coi ủa chỗ này là chỗ nào vậy ta ô cái gì vậy tại sao bên đây lại có lava wow Ủa, lava có khi nè. nào trời có khi nào chỗ này chính là một cái khu nhà tù không ta trời ơi, mình thấy cái cảnh này quen quen lắm nha các bạn nha bởi vì thường thường á mà đi qua một cánh cổng sau đó bị dịch chuyển đến một cái ờ, một người ta một cái căn phòng và từng căn phòng lại có những cái ờ, thử thách khác nhau như là lava hay gì là thường thế này chỉ có thể là nhà tù thôi Sammy thấy tôi nói đúng không y chang luôn cái này tôi nhìn là biết giải mã đồ nhà tù nè trời ơi quen biết luôn tưởng cái gì ừ. chứ trăm ba mấy cái dạy mã thôi đi về khỏi khỏi cú bé mưa nữa cái gì vậy vậy thôi về về về về về được nè à, ông bà hứa với tôi là ông sẽ giải cứu bé mưa mà nói gì hey, trời ơi nghĩ sao vậy nhìn cái nhà tù thôi là biết khó vượt qua rồi lava không kìa tôi mà rơi xuống đó thì tôi trở thành heo quay luôn á trời ờ. Ê, đúng, rồi được đúng không Ê, ờ, ok thôi được rồi nói chung á là vì simi cho nên là mình sẽ tìm cách để cứu bé mưa bạn ơi hey, khổ ghê trời ok À mà khoan, đúng rồi, vô mốt vô mốt, qua đây vô mốt. Đây tôi nói ông nghe nè, ông có vũ khí hay gì cho mọi người không để mọi người phòng thân. Thường thì mấy cái nhà tù này nó hay có quái vật đồ lắm cho nên tôi sợ lắm. À, đủ hết không à? Ok, ú kiếm tôi vô đâu, Tôi đâu, tôi đâu. Của mọi à, người đâu? Tôi sao nó không với em à? cái gì đưa cho sim với sam nữa ba bà không đưa sao người ta dùng nhanh lên ờ bây giờ hai bà biết dùng không bây giờ hai bà biết dùng thì tôi đưa cho Trời Tao ơi, công tôi... đồ kiếm một cái dùng trời trời Minecraft mà chơi rồi biết chứ. Rồi dư trời nè, của Sam nè. Nè, tôi nói rồi. ông nghe nha vô mod, nhiều khi á bà Sim với bà Sam hai bả còn bbb giỏi hơn cả ông luôn á chứ ở đó mà ông khinh thường con gái. Đấy. À, mà khoan đã, quên mất còn một thứ đó ông chưa đưa tôi, mau mau đưa tôi hộp sữa vô mod để tôi uống tôi biến hình coi nhanh lên. Sữa hả? Nè, tội đó là tôi có mấy hộp ông cũng xin lần nào okay. xin tôi hết. Trời ơi, ông là Mr. vô mod, tôi không xin ông sữa thì tôi xin ai bây giờ? Rồi vài hộp theo ông cho nhiều quá vậy. Rồi ok cảm ơn nha ok đâu uống miếng không ừ. Thôi, à. Simmy với Sammy gọi là có uống sữa dâu mốt thì cũng không biết hình thành siêu nhân giống như tôi được đâu Chịu Bởi vì khác thôi, vô gì ừ. Thôi cũng được, đây cho mọi người một hộp Đó Rồi, cảm ơn, trời ừ. Ok, rồi Hai bạn Một cảm giác thiệt là dâu mốt Hai bạn làm sao mà đẳng cấp bằng mình được Hai bạn xem mình đây à, nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm, nhâm à, Một cảm giác thật vô mod biến hình bùm chiêu đó mấy wow. bạn thấy mình biến hình ngầu chưa dữ vậy <laughs> à. cái bộ giáp gì đây vô mốt sao đúng vậy tôi đã giấu mọi người quá lâu rồi thật ra tôi chính là siêu nhân vô mốt ở trong làng hero team tôi chính là siêu anh hùng sắp tới tôi sẽ à, đăng ký tham gia vào adventure đó tôi sẽ đi à, ra người ta sánh vai cùng người sắt và người trời ơi trời dữ vậy Sao tôi quá vậy Ghê mà ghê mà Thôi được rồi không nói nhiều nữa Bây giờ chúng ta phải lên đường giải cứu bé mưa hay nào bạn ơi Không chần chừ nữa Let's Còn bây giờ đi Tiến lên bé mưa Ok Đầu tiên là phải vượt qua bên cái đống lava này Hình như nó có xây đường cho mình bắt cua hay sao kìa mọi người Đó mình sẽ nhảy qua đi Cẩn thận vô mốt thôi. Đừng không làm gì vậy Vô mốt tôi vừa thấy một pha gọi là mù mắt cái vô mốt Mày ừ. đặt làm màu rồi tôi nhảy từng cái thôi mất. thôi nhảy từng cái thôi là được rồi ông làm gì ông hấp tấp ông nhảy nhanh làm gì cho té hết chưa ờ nhảy qua nè trời ơi đơn giản <laughs> quá là đơn giản luôn bạn ơi chạy ơi no no no sammy nè nè uống uống sữa vô uống sữa vô uống sữa vô rồi sao không kia đứng đây đây để tôi để tôi để tôi đây đừng cho đưa sữa tôi uống nhanh lên nè nè nè uống vô uống vô nhanh lên phải uống sữa vô mới cho thì mới thì mới không không không bị cháy nhanh lên rồi rồi rồi hết chạy rồi rồi hồi hồi tim hồi tim rồi hết cháy thôi nào tôi thấy bà vẫn bị cháy rồi hết <laughs> cháy rồi mệt ờ, quá à. nè uống uống vô thêm đi nè cho cho sim thêm vài hộp nè đó sim giữ đi ờ, thank you chứ tôi không yên tâm tí nào hết trơn á ok phòng tiếp theo về đây trời ơi lại té tôi nghe tiếng gì vậy tôi nghe tiếng sao gì vậy sao mà bà té hoài vậy sam tính ra bình thường nha Trời bình thường nha tôi chơi bắt cua tôi hay đẩy bà xuống lắm nhưng mà lần này tôi không hề đụng vô người bà mà làm gì bà té hoài vậy bà nội gì vậy ai à, biết trời trời ok chân trượt chân ừ, tiếp theo nữa hình như chỗ này vẫn tiếp tục là một con map bắt cua hay sao á mọi người ơi này để xem coi hey Ok, thôi được rồi, để tôi thể hiện gọi là siêu nhân dâu boss cho các bạn xem nè Trời, cái gì chứ dâm ba bắt cua này, tôi nhảy một phát một lên luôn nè, coi nè Hí, hí, hí Tôi cũng muốn nhảy Ghê không? Hey, Đó, hey. ghê không? Ghê không? Ủa nhanh vậy ai? Trời ơi, đó rồi Đó, cái này trời Tôi quá nhanh, quá nguy hiểm à. luôn bạn ơi Trời, đơn giản, ui rồi đơn giản Đó, bạn thấy không, mình chưa té lần nào luôn, ghê chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa bởi vì là mình đã uống sữa dâu mốt lên rồi thì làm sao mà mình có thể té được mày không đó gần lên tới nơi nè Bruh. Đó, mày thấy mình chưa té lần nào luôn ghê chưa đỉnh chưa đỉnh chưa Bởi vì là mình đã uống sữa dâu mốt lên rồi Thì làm sao mà mình có thể té được mày không Đó gần lên tới nơi nè Mấy ông cười cái gì Mấy người cười cái gì Trời ơi Ôi vô boss, ông ông có nhắm ông lên được không chứ tôi nhảy có xíu tôi té, tôi nhảy gần tới nơi tôi té tôi cay quá. Ông ông cố gắng lên giùm tôi. Giờ ông bám tường lên đi Ây Ông có sưởi ông hết mà Trời ơi sưởi ông hết thì đâu có phải là bị nhện cắn đâu mà à, à, uống vô cái đầu trở thành người nhện ba mà bám tường bà nội ui trời ơi Sao ông kêu ông được sánh vai với người nhện Ủa sánh vai với người nhện chứ tôi phải người nhện Ủa gì vậy sao giống hết bám tường như vậy Ê vô boss ông đề nghị đồng chí tắt hắt giúp tôi với đồng chí đồng chí chơi vậy là không được nha đồng chí đây gần lên tới rồi nè đợi tôi xíu tôi sẽ lên tới nơi để giải cứu à, bé mưa cho simi yên tâm ok nghĩ lên mấy quả TNT này thì quá đơn giản có gì đâu mà khó hơi hơi ok hơi tôi sợ té các bạn ơi hồi nãy tôi té cái phút cuối luôn trời Ai ầy quá phong ơi à. đi xuống đi à. xuống tôi phải là người đầu tiên lên đây ông đi xuống nhanh lên đi xuống giùm anh ok rồi để tôi <laughs> yeah mình đã lấy được cần gạt các bạn thấy không mình lấy cần gạt bằng chính sức lực của mình không hề nhờ vô vô mod <laughs> thôi tôi đùa tôi đùa vô mod ông đừng giận tôi nha tôi giỡn xíu thôi ok rồi chính sức lực gian xạo của mình <laughs> đó không vô mod lên tới nơi mình đẩy vô mod xuống để mình lên đó mày thấy mình ờ, gọi là gian xảo vậy oh my god mình hết được rồi rồi bây giờ ủa sim ủa sim lên đó làm gì sim ủa mọi người ủa còn cái sóc hết hả tính ra tôi lấy được cần kẹt kìa bà nội bà lên đó làm gì bà nội à, mình lên đây mình mình hưởng hưởng hưởng cái cái cái sự may mắn ok dạ yeah. xuống đi bà bà ở trên đó tính là bà té giờ trời ơi sao Ui, té được bám tường hả ủa khoan từ cái này bám tường rồi hả ta sao kỳ vậy từ hình ui Ui sao bấm tường được nè Ui ghê vậy Wow Cái sữa vô mốt nè Trời ơi uống sữa vô mốt cái thành người nhện của bạn ơi ghê thiệt Ok rồi mình qua phòng tiếp theo nào để coi phòng tiếp theo là gì đây wow thôi mời sang qua trước cái gì vậy cái gì vậy trời ơi toàn chuột vậy chuột gì đây trời, trời ơi vậy? mấy chuột con chuột mấy con chuột siêu to khổng lồ luôn bạn ơi cái gì mà nó to dữ vậy trời vậy là không được rồi anh em ơi tấn công bọn nó thôi không thể nào đây không thể nào ôi trời nó cắn tôi nè ôi à, trời nó cắn tao đi ôi nó cắn đau quá mọi người mọi người nhớ uống sữa vô món vậy nha nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ok rồi dùng cung hả dùng cung hả ok hợp lý đấy dùng cung nè mày hả mày ui nó cắn tôi kìa bắn đó mày hả mày ok còn con bên kia Ôi. Cùng mặt nè Này thì chuột cái chúng tôi nè Này thì chuột Này thì chuột Ok rồi May hmm. quá Mấy bạn thấy không Đó chính là sức mạnh của tình bạn đó Một mình mình bắn thì làm sao có thể giết hết bầy chuột được Đó hiểu không Ok Hôm qua đi không Bữa à, tôi hôm qua sao vậy cái gì vậy ok để tôi qua không quay không không quay đâu quay đâu quay thôi được rồi mình nghĩ rằng đó là số phận của bé mưa đến đây là kết thúc hãy để bé mưa đi phải đi giải cứu bé mưa trời ơi quay tôi sẽ qua trước được được được được tôi qua tôi qua ơi nhưng mà ở bên đây nó có con gì con gì vậy? Nhìn kinh dị quá à, Nhìn kìa. Ủa đấy con này không phải bò cạp con này là con gì á nhìn nó giống con người mà nó bò bò nè ghê quá à thôi tôi thấy mọi người trời ơi ghê quá tôi sẽ sử dụng kiếm lô mod để quýnh đó mày mày mày hả mày ui rồi ơi trời ơi ghê quá tôi không muốn đánh nó đâu trời ơi nó cắn tôi tôi chạy nọc làm sao nhìn oh tôi, tôi tôi tôi nhìn nó cứ giống mấy cái con cua á mọi người mọi người biết biết mấy con cua ờ. nhìn nó cứ bị đỏ đỏ nhìn ghê quá ok rồi <laughs> ok giết xong hết rồi ừ, tưởng thế nào hóa hết cũng dễ ok qua phòng tiếp theo Ui cái gì What Ôi, the hell Giờ đó ma luôn Trời ơi, bây giờ chúng ta phải chiến đấu với mấy con ma bay trên trời luôn á Trời cái gì mà ghê quá vậy Oh my god Thôi thôi, không sao, không sao Không mình sao Dừng cung bắn nó đi Này, có con bên dưới thấp nè, sao không bắn vô mất Đây Mày ơi, ok, một con nè Thôi Mấy con này yếu xìu quá, tưởng bao nhiêu à? Đây, đây, cứ cứ bắn đi, cứ bắn đi Từ từ, bọn bọn nó cũng sẽ chết hết thôi Đấy, rồi, con bên đây nữa Hey. Ủa sao không chết? Chết đây Ok, con nào Ủa sao Đó, mọi người Tại sao bắn tôi Sao mọi người gọi là Sao mà mọi người giết hết trơn rồi Phải chừa tôi giết nữa chứ Mọi người làm gì nhanh quá vậy Làm ờ, ờ. cũng nhưng mà tính mà cũng à, nhau Trời ơi nè mọi người đã nhớ nha Tôi là nhân vật chính nha Ông vô boss nè Ông làm ơn ông giết chậm chậm xíu thôi Ông ờ, ông giết nhanh quá Tôi biết ông mạnh nhưng mà ông từ từ chừa tôi chứ Để tôi thể hiện nãy giờ tôi có bắn cái gì đâu Nãy tôi có bắn luôn á Tự nhiên rước lên cái hai mấy con ma chết trơn Phải để tôi thể hiện cho mấy bạn fan xem chứ Ok rồi tiếp theo Thể hiện em Phong ơi Wow Em Phong qua hiện đi bom đi hiện đi mọi người đứng lại mọi người lùi lại đi tôi hiện đi hey, cái chỗ này thì tôi nhìn tôi thấy nó hơi nghi nghi nè tại vì bình thường cái chỗ lava nó phải để chỗ cho bọn mình bắt cua đúng không còn chỗ này á ừ. thì nó không hề để một cái gì cho mình mình đi qua hết nhưng mà khoan từ chỗ này tôi thấy nó có cái lava bị lúng xuống nè tôi hơi nghi ngờ nha để coi coi ờ ui ôi mọi người tôi tôi đứng được được được được lên trên nè ú dễ ok à, à vậy là những chỗ nào có lava lúng xuống chúng ta có thể qua được ok dễ quá hey. oh Ồ, oh, rồi sao chúng ta sẽ đi theo cái đường này đúng không? Trời ơi, dễ mọi người, qua đây mọi người ơi. Ghê vậy. Ê, giờ mất sao chưa gì tôi thấy ông bị cháy rồi mod tôi hả tôi có uống sữa vô mất vô siêu cấp tiếp rồi và tôi bơi lava được luôn nè Ôi, dạ. gì cái vậy? Ôi ông nội, ông ông làm gì cái gì Ôi mà mọi người ơi, mọi người đừng đừng đừng đừng bắt chước theo nha, tại vô mốt á là người ngoài hành tinh cho nên là vô mốt có thể nhảy qua bơi lava được chứ bọn mình thì không thể đâu. Ủa mà khoan. Sao mà đến chỗ này ờ, nó kết thúc rồi? Vô qua bằng cách nào? Ủa như vậy thiệt nha. Dạ, oh my ờ. god. Làm sao? Làm sao mà chúng ta có thể bơi qua lava được trời? Sao có phải vô mốt đâu? Ủa cái gì vậy? Ủa? Ôi. Không biết bay à? Không. Đâu, tôi có biết bay đâu. Tự nhiên tôi tôi tôi bị leo trên không. Ủa khoan tự, Ô, hình như ở trên đây nó vẫn còn đường, nó vẫn còn đường, nó vẫn còn đường. À, đường. Vậy là mình sẽ đi như thế này đúng không? Ok rồi, đi nè, đi nè. Coi đường nữa đâu. À, qua đây, qua đây, qua đây. Simba <laughs> rồi xong rồi xong luôn thấy chưa ơi sukana dữ trời simi phải cẩn thận chứ simi phải cẩn thận chứ chưa gì té rồi ok Ủa, rồi sao đó đi vòng qua đây hả Ủa? khoan, mình đi ngược lại hay sao á? Ôi oh no, chỗ này khó quá. À. Đi ờ. sao nữa sao? Cái level này nó khó dữ vậy trời. Đây nè, đây À, nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy, nhảy lên nhảy lên nhảy lên. Ok tiếp ờ, hình như nhảy nhảy lên tiếp à ấy à no rồi xong tôi rồi rồi xong tôi luôn ôi ôi simi qua hả simi hay quá vậy ôi đi đi đi đi đi đi sao đi sao đi thẳng đi thẳng sao vậy tôi biết đường đâu đó à, thì mình mình cứ nhảy nhảy thôi ok rồi đến đây nè sau đó là chắc là đi đi đi sam đi sam cứ đi vòng vòng à. thôi đi vòng vòng thôi ok sợ đây bà nghĩ tôi cũng sợ chắc tôi cũng sợ muốn chết nè trời ơi tôi ờ. sợ rớt xuống lava quá à. nãy rơi xuống lava phỏng người luôn ba thằng con trai ông đi trước đi chứ ủa thì sammy chặn đường tôi sao tôi qua được phải để cho sammy đi qua ok rồi đó ờ, qua thôi cái gì vậy trời ơi gì vậy pha uống sữa sữa vô mốt uống sữa vô mốt vô nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm may quá may mà có sữa vô mốt không thôi là chết mình rồi mấy bạn ơi ok nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Ai, ok ơi đừng chết đừng chết nha làm ơn đừng chết đừng cháy đừng cháy trời ơi dừng lại đi đừng cháy nữa ok Ồ, oh, may quá hết cháy rồi rồi để coi coi căn phòng tiếp theo là gì đây hmm. Ủa? Ừ. Ủa? Dạ vâng trời ơi Simmy Tôi nói bà nghe nè Bà cho bé mưa gì mà sao bây giờ nó đứng bằng bằng hai chân cơ bắp cuồn cuộn nhìn ngầu vậy thấy quá vậy con thì phào và bé mưa là màu trắng còn con này là con sỏi nó màu đen kìa không thấy không hả ủa vậy hả con mà này Bé mưa đâu ủa nói đâu tôi Trời nhìn tôi tưởng nó là bé mưa chứ à hóa ra nó là ma sói trong truyền thuyết sao quay con ma sói kia Người có màu thả bé mưa hay không bé mưa đâu bé mưa hả ừ. là cái con cuốn nãy hả, hả? Ôi, kìa Trời ơi Tại sao ngươi lại có thể nhốt bé mưa vào trong cái lồng sắt như vậy hả Tại sao không bỏ nó ra nồi lẩu Ông đi thả quả ra nghĩ ra <laughs> Quên quên quên Quên Thôi tại vì tôi thấy không khí căng thẳng quá Tôi giỡn xíu cho nó vui mà Chứ bé mưa dễ thương Đẹp hồ Chào luôn trời Mưa có tình giác thật lắm ừ, Yên tâm đi có tôi đây mà ừ. Bây giờ nếu các ngươi muốn cứu cái bé cũ này chỉ có một cách duy nhất thôi đó chính là tiêu diệt được ta <laughs> nhưng mà trước khi tiêu diệt ta cho ta cho ta hỏi một câu được không hả câu gì ta là ma sói đây các ngươi có sợ ta không à, thật ra thì à, ta nói thật với ngươi nè ta nhìn ngươi á thấy ngươi ờ, ngươi ngáo lắm ta không có sợ tí nào luôn á đúng rồi những ngươi cũng bình thường thôi mà có gì đâu đáng sợ đúng rồi không có làm nhau nữa trời ơi làm nhau đâu Ủa? đẹp dữ vậy trời ơi ma sói mà có sơn móng tay màu màu trắng nữa kìa ôi trời ơi Tao không ờ. đáng sợ với đâu Không sợ nào Trời ơi trời Cần lũ con người thật là đáng ghét giảm nói ta là đồ đáng sợ Ta là người ma sói mạnh mẽ nhất Đáng sợ nhất trên thế giới này <laughs> Được rồi Các người tới sổ với ta Sức mạnh của ma sói Thâm ngư dạ dạ dạ. dạ dạ dạ Dạ dạ dạ Ôi lúc chiến đâu hả Vô bóp tiến lên Cố vô bóp Cố lên vô bóp Ôi trời ơi thì ra à, thì ra đây đây đây chính là gì ta ma sói lửa sao nó cắn vô mốt cái vô mốt bị cháy lửa ờ, luôn em Oh my dạ, god. Dạ khinh trường ta, dạ khinh <laughs> trường ta. Này. Rồi xong luôn. Vô mốt. Dạ, dạ. không có sao không? Ờ, nè nè nè nè nè. Chạy chạy chạy Sam ơi, chạy Sam ơi. Chạy chạy Sam ơi, chạy Sam ơi. Người nè. Ờ, chạy đi, chạy đi Sam ơi. Nguy hiểm quá. Cắn nào. Wow. <laughs> Trời ơi Sam à nhầm Simmy Vô mod Chết rồi mấy bạn ơi Như vậy là không được rồi <laughs> Ngay cả vô mod mà còn không chiến đấu được với con ba sói này Thì bây giờ chỉ còn có mình mình, mình thôi Thôi được rồi Sammy Bà mau mau kiếm chỗ nào đó bà trốn đi Đừng đứng ở đây nữa Ủa Ủa đâu rồi Ủa trời Tính ra tôi mới vừa nói Sammy ơi bà nên đi đâu đó đi Đừng ở đây nữa Tôi đang tính tạo ra một cái cảnh thật là cảm động Kiểu như là Sammy ơi bà hãy đi đi tôi sẽ bảo vệ cho bà ờ sammy phải nói là một cái câu gì đó không không tôi không đeo ở đây một mình đâu ai à, vậy cái dèo cái ba biến mất luôn bạn ơi Ủa trời các bạn này ôi thôi không sao <laughs> một mình ta thôi cũng có thể đủ để chiến đấu với ngươi rồi con ma sói kìa bọn ngươi không biết <laughs> ngươi chưa nghe danh siêu nhân vô mod bao giờ sao hả vô mod nè ta cũng có nghe qua nhưng ta chưa bao giờ chiến đấu được sao mà ta biết được nhưng mà vấn đề vẫn thua ta thôi vậy hả tại vì ta là ma sói <laughs> thôi được vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô mốt vô mốt là một loại sữa rất là ngon uống vào một buổi sáng có thể giúp cho ngươi tràn trề được năng lượng nè uống thử đi ngon lắm ủa hả đúng vậy thử nha. uống thử đi nom nom nom nom nom nom nom nom nom wow một cảm giác thật là vô mốt uống sao ngon, ngon vậy không không ngon đúng không thôi được rồi ủa nếu như mà ngon thì bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu với nhau đi ta chỉ đùa với người xíu thôi hãy xem sức mạnh của ta đây một cảm giác thật Astro Mod Sức mạnh biến hình Hey à <laughs> Ok bạn ơi Bây giờ mình đã biến thành siêu nhân vô mod siêu cấp vô địch nè bạn À mình đã mọc thêm cánh nè Và cơ thể của mình đã to ra thêm gấp đôi luôn bạn ơi Nhìn thấy mình gọi là mạnh mẽ không năng lượng chưa Ok <laughs> Nè cái con ma sói kia Ngươi đã chuẩn bị chiến đấu với ta chưa hả Ta nói ngươi biết Bây giờ ngươi chỉ bé bằng cái bàn chân của ta thôi Ta dậm xuống cái là ngươi chết tươi luôn á Ngươi hiểu chưa <laughs> Ngươi tưởng Ngươi biết to lên là ta sẽ sợ ngươi sao <laughs> Sao thiệt Sao thiệt Ghê quá mẹ ơi Trời ơi con gì mà to như vậy ủa cái chuyện gì vừa xảy ra ta tính ra nó kêu nó không sợ mình sống đầu nó la làng sống chạy mất tiêu luôn ủa vậy là rốt cuộc nó có sợ mình không ta ủa hả sao dễ dàng quá vậy <laughs> ôi trời ơi mưa ơi anh đến cứu em nè mưa ơi trời ơi em có biết là em hư lắm không em đi lạc vậy là chị sim kiếm em á cực khổ lắm hả con mưa kia ở đây để anh đục tường anh anh cho em ra nha trời ơi, cái, cái cửa này cứng quá ta đập lâu quá từ đợi anh xíu hey cuối cùng cũng xong rồi rồi bé mưa ra ngoài đây nhanh lên Trời ơi, từ sáng giờ chị Simmy đi kiếm em cực khổ lắm luôn á, biết không hả? Thôi ờ. được rồi, bây giờ cùng anh đi về nhà thôi nào